đây là phần ăn đây có ba đứa đây là xì đây hôm nay là ăn lông, uh, làm ra đây la vòng đây ok là ăn nhá mình nhìn được phải làm sao để nhìn thấy được còn uh, là xì xì đây ok quay đầu nào đi Vâng, xem này có một viên nào rơi ra này Viên của con nào đây Mất để ý là viên của con nào Đó là viên của siro Đá linh tinh nào nó có đi con một tí bụng này con uh, gasi ra phần gasi đi gasi ờ. phần của gasi đâu phần của gasi đâu rồi gasi không ai chán ăn à hả bên kia gasi bên kia đi sang kia ăn đi nào đâu phần siro đây phần nasi đấy mình sẽ ăn luôn đi ăn xong bây giờ muốn làm gì thì làm đang ăn thì, thì phải ăn cho nó xong đi sao lại tại sao lại bụng của nasi tại sao lại ờ, bụng này lại lại, ờ, chỗ đầy đặn thế này nhỉ có ai cho nasi ăn cái gì ăn ăn vả à? hả ơ ờ, hay thật con Yumi ra ăn phần của Yumi đi còn Yumi Yumi ăn đi không ăn hết là ai cho con khác đấy Siro ăn phần sâu con Messi đâu rồi Siro ăn phần của Siro phần Siro đâu chi đâu rồi mi ăn còn tí. là là con đấy hay là con rau xi nó trội thì mình vì ờ, mình ngồi ờ, cạnh mình xoa con pila với con siro mình không xoa nó nhé khả năng nó đi đâu lâu thế này lên nước à? Ăn đủ rồi hả? Hả? Nó gì à? Gì? Làm sao vậy? Ơ, xì buồn cười nhỉ? Xì ăn có mấy miếng thế thôi à? Ăn đi À, thế này là đúng là rồi, đúng là là, là, là, có cái gì rồi, khả năng là được ờ, ăn cái gì ăn vặt rồi siro ăn đi thôi Maxi không ăn thì để cho bà nó mẹ ăn nhìn mà hôm không có vấn đề gì cả nhá thì chưa nói là cái bụng hong hong hong hong bụng này là là, là sao Maxi được ăn cái gì ai cho Maxi ăn ừ, mà sao lại bụng hong hong thế này rồi lại còn bỏ nữa đấy hả sao lại buồn cười này để tí phải hỏi lại xem là sao là ai cho Maxi ăn cái gì hả hay là Maxi bị đau bụng ừ. bia bụng không sôi thế thì không phải không phải đâu đang nấu đang nấu đang nấu lau mặt lau mặt để yên để không yên từ từ mình gỡ bỏ lau mặt cho con siro trước rồi chờ thì la từ từ no từ bé đến lớn no cho con canxi thứ hai ok xong no cho pila ok xin rồi dung đi sạch rồi không cần long ừ. các ăn xong rồi đi uống nước uống nước uống ngon rồi uống nước ngon đi uống nước ờ, nước ngon rồi đi vệ sinh đi thôi không phải vừa mới ăn xong đang tức bụng không phải thở bữa ăn ngày hôm nay để xem xem là hôm nay ờ, có con nào chê không đó. Ờ. đây là phần ăn đây có ba đứa đây Messi đây đây là Messi đây Messi ăn trước ok đây nhá đây là phần có siro này đây của siro đây rồi đây là phần của pila này ok đây là à, Yumi này đây Mi Mi ăn đây của Mi đây ừ. ăn đi ok ăn đi Yumi Mi phần của Mi đây Mi ăn đi Mi ăn đi không để chúng nó ăn xong là mà Mi còn chưa ăn là anh cho chúng nó ăn đấy thả lứa ra Đó. siro ở mi ăn đi thì là ờ, mi ăn phần của mi đi ra mi ăn mi ra mi ăn phần của mi đi mà xì quay kệ anh mấy đứa cứ ăn đi siro đợt này siro ăn nhanh thế bát của siro đã sạch rồi kìa rồi hết giờ thì ra kia ngồi đi chờ tí nữa chị ờ, tí nữa chị ờ, Jimmy chị có ăn thừa thì ờ, lại chia cho mấy đứa à, Nancy hôm nay đã ăn ngon lành về bình thường rồi đấy này là Nancy đang bầu cho nên là tất cả các bữa Nancy đều được ăn nhiều hơn đều được ăn nhiều hơn một chút đều được ăn nhiều hơn siro với pila một chút pila với lại siro ngồi gọn vào chỗ đi chờ tí xem xem con yumi nó ăn mà nó có dư thì thì thì uh, mấy đứa ăn thêm mì thôi nhá mì thôi để chia cho mấy đứa này đánh chia cho phần của mì cho mấy đứa mì xuống dưới là mì đã được uh, được được được uh, ăn mấy miếng ở trong bữa cơm ở chỗ ăn là mì được ăn khéo mấy miếng rồi từ để chia còn phần của con Maxi con Maxi đâu nhỉ từ từ chia bằng ra này không vòng vòng hoặc không rồi không chưa được không đã suy đâu rồi đến cái phần uh, chia phần ăn thừa của con uh, Yumi và Messi này đi đâu rồi đây Messi ra đây vòng vào đây không Messi ở đằng này chưa đây Messi đây xin mà để lòng mặt đây vào mặt vào mặt siêu từ từ vào mặt đi đã đây chỉ hô đây khi ra à ờ, với giống chó ấy là nó y như trẻ con luôn không cần biết là ngon hay là không ngon không cần biết là nhiều hay ít cái quan trọng nhất đấy là phải công bằng là phải chia đều chia đều là cái quan trọng nhất mình nói là cho chó ăn là chả bao giờ mình rửa bát là nhiều người không tin sạch hơn rửa luôn hôm nay là ăn lâm à, đây là hôm nay hết bao hồng này trong nhà này còn sót bao xanh và bao xanh đây hạt hạt xanh nó không nở to như thế này chứ hạt hồng thì nó không nở to như thế này còn một khoảng đây là xịn à, là phần này thì đấy. vòng một vòng vòng một vòng đấy. đi bác đúng rồi chính xác đấy siro siro cũng vòng một vòng đi siro ừ, ok yumi yumi xuống ăn đi xuống ăn phần của mi đi phần của mi đấy mi xuống ăn đi mi mà không ăn là tí nữa chúng nó ăn xong là là là, là, là anh cho chúng nó ăn đấy Ờ, mi xuống ăn phần của mi đi phần của mi đó không hứa đi không dưa ăn đi ừ. không dưa ăn đi đấy ờ ăn đi ok đứa nào mà chán ăn thì ờ, hôm sau mọi người sẽ giảm cái lượng ăn đi là được nha và nếu mà trong những cái ngày này mà nếu mà mọi người mà thấy con chó mà nó kém ăn đấy thì mọi người phải uh, để ý xem là bụng nó có sôi không nếu mà bụng nó sôi thì đơn giản là nó bị lạnh bụng thôi chứ nó chả có vấn đề gì cả vì thời tiết miền Bắc mà nó thay đổi lạnh nếu những mọi người mà ở miền Bắc con chó nó hơi hơ hênh một tí nó lạnh bụng thì uh, nó sẽ bị uh, sôi bụng tức là đau bụng đấy thực ra đấy là đau bụng nó có thể nặng có thể nhẹ nó không đến mức đi ngoài đâu nhưng mà nó sôi bụng phân nó không có đẹp và nó sôi bụng nó âm mỉ nó đau bụng thì nó bỏ ăn hoặc là ăn kép thì trong cái trường hợp như thế thì giải quyết cũng đơn giản thôi cho nghỉ ăn một bữa cho quay men tiêu hóa thế là xong nghỉ ăn hoặc là cho ăn rất ít là xong thôi đơn giản không có cái gì khó khăn cả siro ăn nhanh đợt này siro ăn khỏe bát siro anh nhìn thấy vẫn còn đấy siro ạ đấy vẫn còn dính hạt kìa vẫn còn dính đây nhặt nốt đi đã trước khi nhìn ngó sang bát của con khác ở nhà này chỉ có mỗi con mi là nó ờ, cho nó ăn là nó có thể nó thừa thôi chứ còn mẹ với bà là không có ai thừa cả mẹ cũng sạch tinh bà cũng sạch tinh đó chỉ có mỗi phần của con mi là nó có thừa thì nó thừa thôi đó đây là ngâm khi mà ngâm ấy thì là mình cứ ngâm uh, cái chibi là mình cho vào trong ờ, cái bát này luôn này thì cái chibi cho vào cái bát này nó có một cái lợi thế một cái là giả sử như chúng ta có ngâm sớm ấy thì cái hạt nó cũng không bị chua hạt rồi mi ăn đi mi không ăn nữa thì để chia cho ờ, ba đứa đủ chưa ok nhá ăn đủ giờ thì không cần phải tiếc nuối nữa chứ không là bảo ăn đủ chưa thì lại ra lại cố ăn vài miếng làm cái gì đây là bột la này bột siro đây bột nasi đây đó mình có mấy miếng thôi gọi là mang tính chất là chia ra mỗi đứa vẫn hạt đây bà còn cố tình để cho nửa hạt đi xong rồi đây là vẫn còn vẫn dính vẫn dính ờ, khoảng 1 phần năm hạt đó ok nào siro có thích lên tivi không thích lên tivi thì siro ra đây nào để anh quay siro đứa nào thích lên tivi lên ghế ngồi đi nào có đứa nào thích lên tivi không thích lên tivi lên ghế ngồi lên hẳn trên ghế ấy, chứ không phải ngồi đấy đây để anh lau mặt cho này trang điểm cho một tí trước nhé thật là xinh xắn lên ghế ngồi ấy lên ghế ngồi với với với với với, với, với pila kìa à, pila nó ngồi xinh như này này lăng lanh này mà. mà hai đứa kia thì không chịu lên ngồi cục pila nhỉ không pila ngồi yên đấy pila ống kính đang chĩa về phía pila đấy ống kính này của anh đang chĩa về phía Pila Pila ngồi kiểu gì để cho nó thật là xinh nè, đang chữa ở phía Pila nè. à, ờ, xin chào phỏng vấn Pila nhá xin chào bạn Pila bạn Pila đâu rồi ờ à, bạn Pila nhìn vào đây nào đúng rồi xinh lắm ok rất là xinh đấy vậy là zoom gần quá không có zoom được ok Pila xin gái uh, Pila xin gái xin chào tất cả mọi người nhá hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo